Xin chào các bạn thì à, ngày hôm qua mình đã nói về dòng sản phẩm thuộc cương dương DC Max sản phẩm này sẽ giúp cho các anh nam giới có thể cương dương và kéo dài thời gian quan hệ tốt hơn thì trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các anh nam giới một dòng sản phẩm để giúp cho các anh có thể làm tin lâu hơn và tiết kiệm chi phí tốt hơn cho với các dòng sản phẩm thuộc cương dương các bạn ạ và chính là dòng sản phẩm trái xịt chuẩn xuất tiến sớm Maca được sản xuất tại USA Thế sản phẩm chai xịt má cá này sẽ giúp cho các anh nam giới sẽ làm tên tư 15 phút tới nửa tiếng tùy theo cái cơ địa của mỗi người nhé các bạn đây nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với các trong sản phẩm thuộc cương dương một trái như vậy và dung tích là 10 ml thì các anh có thể sử dụng trên 80 lần quan hệ các bạn ạ đây 30 lần quan hệ nhé các bạn nhưng mà trái xịt này nó chỉ có tác dụng là kéo dài thời gian quan hệ chứ nó không có tác dụng cương dương và giúp cương cường cầu nhỏ đây thì những anh trai nam giới nam có thời gian quan hệ tình dục mà quá ngắn chỉ từ 2 tới 3 phút làm cho người phụ nữ không được thỏa mãn không được sung sướng và làm mình cảm thấy sự tự ti thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm chai xịt ma cá này để có thể làm tinh lâu hơn làm tinh tốt hơn để khiến cho người phụ nữ thỏa mãn và bản thân của mình cũng sung sướng các bạn ạ cực kỳ là tốt luôn đây mình sẽ mở cho bạn xem ở bên dưới bên ở bên trong hàng sử dụng của nó nhé các bạn đây từ năm 2023 rất là lâu để trái xịt má cá thế khi anh muốn sử dụng sản phẩm trái xịt má cá này thì các anh hãy nhớ hãy vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình và lắc đều trái xịt xịt thứ hai từ bá hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ sau đó các anh hãy xóa đều các anh đợi từ 5 tới 10 phút là các anh có thể quan hệ tình dục một cách bình thường còn đối với những cái nắm dễ nào mà muốn quan hệ tình dục bằng miệng thì các anh có thể sử dụng một cái khăn ướt để lau qua phân cầu nhỏ nha các cho sạch sẽ rồi mình hãy quan hệ mình xin nhắc lại dấu sản phẩm trái xịt chống xuất tiến sớm chỉ có công dụng là kéo dài thời gian quan hệ có những nam giới nam mà không thể cứng cứng thì các anh hãy sử dụng các dấu sản phẩm giống như thuộc cương dương đi dưới Dixibac 100 nha các anh các anh nhớ nhé thì những ai quan tâm thể liên lạc qua số hotline 0937 195 198 để được tư vấn và hỗ trợ còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau